Xin chào tất cả anh em nha à, Hôm nay thì ờ, mình sẽ làm một cái video mình nói về những thông tin mình biết được cũng như là cập nhật thông tin cho những bạn ờ, chơi game Ngọc Rồng Blue trên kênh của mình nha Thì hiện tại game Ngọc Rồng Blue thì nó đã bị sập một ngày rồi Tức là cái lúc mà mình mình làm cái video này á thì game một ngày nó đã bị sập Tức là game thì không vào được và những cái website của game ấy, nó đều bị sập cả luôn đó còn như bạn có thể thấy này trang web này nó bị sập hết rồi thì không thể nào vào được ba cái trang web của game Đấy, thì à, và những ngày qua thì cái kênh ờ, tương tác của Ngọc Rồng Blue nó tăng ờ, theo dõi gần 10k người theo dõi luôn để người ta theo dõi cái, cái trang chủ Ngọc Rồng Blue các bạn rất là đông luôn thì uh, game hiện tại là một ngày rồi thì uh, nó không có vào được thì uh, một số thông tin uh, luồng khác ấy thì bảo rằng là game nó đã bị đánh sập và đang bị sờ gái thì um, thông tin này á, thì uh, vẫn chưa được làm rõ cũng tức là admin game cũng chưa nói gì và một số thông tin kia thì à, được à, một số người hay khá là uy tín nói à, nhưng mà vẫn chưa có cái thông tin gì gọi là xác thật cả thì về cái bay admin á thì một số anh em bảo là game nó sập rồi admin không trả lời gì cả thì theo mình được biết ấy một số thông tin đó chính là game hiện tại là admin game được mình biết từ lương thiệp các bạn tức là gào lưu ấy thì bảo là uh, à, Iron Game thì đang tổ chức team building nên là không có à, trả lời anh em được cũng như là không có người nào ở nhà điều khiển cái server cả nên là đợi uh, team về thì sẽ mở lại thì mình nghe nói như vậy thì hiện tại thì cái đội ngũ uh, của admin ấy đang uh, đi về các bạn ơi tức là hiện tại là game rồng blue ấy vừa mới tổ chức cái danh uh, tổ chức cái sự kiện lại là một năm uh, rồng blue ra mắt ấy thì uh, đã tổ chức cho những người nào mà tham gia xây dựng rồng blue ấy để ờ, đi ờ, đi chơi thì ờ, đi chơi thì đi hết luôn không có ai ở nhà cả kiểu đi hết luôn kéo đi hết luôn nên là không có ai ở nhà cả thì được lương thiệp hỗ trợ thông tin như vậy thì mình cũng nói đến anh em Đấy, thì liệu rằng là game nó sập hay không thì mình cũng không biết thì à, nếu mà không sập thì tiếp tục chơi còn nếu sập rồi thì thôi còn một số anh em bảo là <laughs> sập rồi về hết ngồi online thì mình nói thật với bạn luôn à, về thì về thôi chứ game chơi trải nghiệm nó không bay tại vì admin uh, online update nó khá là sida các bạn mới làm như vậy thì uh, mình nếu như mà game nó có sập ấy thì uh, mình cũng chịu thôi chứ còn uh, bảo về ngọc rồng online thì uh, mình cũng không biết nữa nói chung là cái đó để tới sau đi các bạn ha chơi ngọc rồng bình lưu thì nó cũng khá là hay rồi thì uh, tại sao mình nói là hiện tại là admin ngọc rồng bên lưu thì à, đang đi uh, du lịch thì đây đây là um, cái hình ảnh uh, admin ngọc rồng bên lưu lê văn toàn này tức là đang đi du lịch thì như là đâu không biết nhưng mà đây là khung cảnh của khu du lịch thì các bạn đấy thì có nói là cái gì có thời gian thì uh, mình không biết là nói cái gì nhưng mà mình nghĩ là admin online lên rồi thì nếu mà sập thì chắc cũng xử lý ngay và không sập thì cũng xử lý ngay thôi chứ còn đợi gì nữa đúng không thì uh, một số bạn thì uh, đã cập nhật thông tin thì uh, đó chính là view 6 sao các bạn thì uh, à, view 6 sao thì có cập nhật thông tin đó chính là game Ngọc Rồng Blue thì đã bị sờ gái đã bị admin temo ấy uh, tố cáo khoảng là một năm rồi thì đang xử lý các bạn tức là à thì không riêng gì Ngọc Rồng Blue thì Ngọc Rồng Real thì mình thấy nó cũng không vào được nữa thì mình nghe một số anh em bảo như vậy thì uh, Ngọc Rồng Real thì bây giờ cũng khó web luôn rồi mình không biết là thật giả nhưng mà nó bị uh, khóa luôn rồi thì uh, mình cũng không biết nữa thì uh, bó tay đấy thì đây là một số thông tin nha thì à, có một số à, thanh niên kia à, thì à, <laughs> làm một cái bay giả để bảo à, bảo trì vô thời hạn cái thứ này rồi mình cũng thấy anh còi đây rồi bảo là game cho trương văn kiên xử lý gì đấy thì mấy thông tin này mình không có rõ tại vì là mình không có tham gia để mà à, xây dựng cái game này nên là mình cũng không biết đấy khá là nhiều thông tin thì uh, view sát sao ấy thì cũng có nói là nếu như mà game nào được mua lại bản quyền ấy thì uh, view sát sao cũng chơi thì um, đây các bạn view sát sao thì có đen này ngô nhân ấy thì có đen là đề xuất mua lại uh, game của Temobi để hợp thức hóa đấy thì mình cũng rất là mong nếu như mà có thể thì có thể mua lại bản quyền ha thì cũng khá là ok đấy thì uh, một số thanh niên bảo là game rồi bị sự gái các thứ thì mình cũng không rõ nữa nhưng mà mình thấy hiện tại là một ngày rồi thì có chưa có thông tin gì mới thì mình cũng à, đang đợi thông tin thì đó là những cái thông tin mà mình biết được thì cộng à, đồng à, liệu rằng là nó có sập hay không thì mình cũng không biết các bạn nhưng mà thông tin mà bị sập thì chắc cũng lan truyền khá là nhiều lần rồi cũng bảo là sập sập này nọ nhưng mà đến đi giờ nó vẫn sống không biết cái sự kiện này ra sao tại vì là admin chưa có nói gì cả nhưng đợi admin bảo cái gì hồi trước là không sập là admin bảo là người chơi thông minh thì không biết thằng này thế nào mới vừa ra sự kiện luôn mình chưa kịp à, review thì nó đã sập rồi bó tay luôn thì uh, lần này á thì uh, phải nói là game nó tương tác cực kỳ khủng luôn kiểu là br quá quá nên là <laughs> cái kênh uh, trang chủ của Rồng blue ấy nó lên gần 10 cân sub và 10 cân người theo dõi luôn nó lên tán cơ khủng khiếp luôn hay cái like này lên gần ba uh, k năm like luận gần 4 k like 4 k năm bình luận khiếp thật sự luôn game này nói chung là cái bay này nó rất là nổi tiếng luôn các bạn bây giờ nó khá là nhiều lượt tương tác luôn nó bàn luôn một rồng online luôn ấy khá là khủng khiếp thì các bạn nghĩ sao mình nghĩ là, là game nó sập thì à, cũng có thể xây dựng lên game mới thôi các bạn tại vì à, ngọc rồng bên luôn bây giờ người ta có đủ trình độ người ta làm một game mới rồi mình nghĩ vậy còn không biết anh em như thế nào ha thì à, bây giờ cứ đợi thôi thông tin mới nhất thì mình có thể update cho anh em ha clip này thì mình không có quảng cáo gì cả mình chỉ mang cái mà mục đích là mình truyền tải thông tin những mình mình biết tới anh em thôi thì admin đã online rồi thì anh em đợi thôi còn thằng em của mình thì nó hay uh, xuyên tạo lắm em ạ <laughs> nói thật ra ở dưới mình không biết thì nó hay uh, à, đen mấy cái thông tin hot bất ngờ để nó thực nó tương tác các bạn chứ còn mình thì mình cũng không biết ok thì tâm này các bạn <laughs> hata tv đó thì uh, clip của mình thì chắc là tới đây thôi nha có cái thông tin gì thì mình sẽ cập nhật cho các anh em sau nha ok chào anh em nha